Báo giá các dòng máy gaming phone tại MSM 170 lạch chay, giảm ngay 500.000 khi đặt hàng ạ. Asus ROG Phone 3 chip 865, giá 11 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Asus ROG Phone 3 chip 865 Plus, giá 11 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Asus ROG Phone 5, giá 15 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Lumia Z Magic 6 giờ, giá 11 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Nubia Z Magic 6, giá 14 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Nubia Z Magic 6 Pro, giá 18 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Black Shark 4, giá 9 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Black Shark 4 Pro, giá 16 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi K40 Gaming, giá 7 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi GT Neo, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi GT Neo Flash, giá 8 triệu 200 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi GT, giá 9 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Lenovo 2 Pro, giá 12 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.